Hello hello, xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với kênh tiktok của Quang Dũng Trong kênh tiktok này Dũng sẽ chia sẻ các bạn với công thức nền tảng trong lĩnh đầu tư chứng khoán Cũng như giúp các bạn để giàu có hơn, hạnh phúc hơn và bình an hơn Hãy bấm vào thả tim và follow cho kênh tiktok của Quang Dũng để lần sau Dũng phát Bạn sẽ là người sớm nhất nhận được những view tiếp theo Xin chân thành cảm ơn Yeah